lính công binh trên đá gạc ma trần thiên phụng bộ đội việt nam không được dạy đầu hàng từ địa chỉ đầu tiên là cựu chiến binh Phạm Văn Nhân người tù với hai lần vượt ngục. Chúng tôi có thêm địa chỉ các anh em Quảng Bình, Huế, Đắk Lắc. Chuyến đi thứ hai trong tháng 5, Uyên Uyên Việt Nam đã đến với Lê Hữu Thảo, Hà Tĩnh, số anh em ở Đồng Hới, Quảng Bình, Nguyễn Thiên Phụng, Đông Hà, Quảng Trị. Tại Huế là những cựu chiến binh trong số những người còn lại trên tàu HQ604. Chúng tôi quyết tâm sẽ hoàn thành công cuộc tìm kiếm địa chỉ HQ604 trong năm 2017, kịp giới thiệu đến với quý khán giả trước ngày 14 tháng 3, 2018. 30 năm sự kiện gạc ma, 30 năm gạc ma rời xa Tổ quốc. Bức tranh về cuộc quyết đấu đang định dạng dần dần. Một con ngõ nhỏ trong thành phố Đông Hà, một ngôi nhà cha mẹ để lại. Vợ chồng Phụng mở một hàng ăn sáng tuỳnh toàng, anh có nước da xanh, không được khỏe mạnh lắm so với độ tuổi. Thận trọng, suy tư, nhưng cũng rất cởi mở. Chuyện về mình thì ít, chuyện về bạn thì nhiều. Phụng và Nhân ở cùng buồng giam, không rõ vì khiêm tốn hay vì quên lãng, mà câu chuyện Nhân kể về mình đơn giản lắm. Hẳn quý vị và các bạn còn nhớ bác nông dân Phạm Văn Nhân nhút nhát trước máy quay. Đó lại là người tù lì lợm và bản lĩnh. Qua Phụng, chúng tôi được biết Nhân đã khai tên giả khi trao trả không có tên Phạm Văn Nhân. Anh cũng từng hai lần vượt trại trong đó có lần ly kỳ không thua kém chuyện phim. Đêm xuống, nhân dùng sức mạnh cơ bắp, bẻ cong song sắt cửa sổ. Theo dây vải nối lại từ áo quần xé ra, anh tụt xuống tầng 1 và trốn đi. 13 ngày anh ngoài trại, là gần từng ấy thời gian Phụng bị tra hỏi và biệt giam. Phụng cười, cứ tưởng hắn thoát, ai dè lại lù lù trở về nhân bị rốt dưới gầm cầu thang, chỉ nằm và ngồi, không đứng lên được. Khi nghe chúng tôi thông báo, nhân mới mổ tim được vài ngày. Phụng trầm ngâm. Những lá thư không quá 25 dòng, giấy đã ố vàng, các nếp gấp sắp rời ra. Những bức ảnh chụp cùng đồng đội khi được trở về Tổ quốc, anh cất giữ cẩn thận. Phụng có vẻ là người nội tâm vì lý do kỹ thuật, video cuộc nói chuyện với anh, chất lượng âm thanh rất kém, dù đã dùng nhiều thủ pháp xử lý. Đó là điều đáng tiếc nhất trong chuyến đi. Bạn hãy dùng tai nghe. Và chúng tôi thực sự lấy làm tiếc vì sự bất tiện này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. the beaucoup moins. Thank you. Thank you. khỏe mạnh, rắn giỏi, trẻ trung nhất có lẽ là anh. Sâu trong một con ngõ là ngôi nhà rộng rãi, sáng sủa và giản dị của vợ chồng anh. Vợ làm thợ may, anh chồng lái xe tải đường dài, cuộc sống còn chật vật. Thật may mắn, tôi đến đúng vào dịp anh mới trở về và chuẩn bị đi. Anh dành cho chúng tôi buổi sáng tại gia đình thân mật và cởi mở như đã thân quen từ trước. Câu chuyện của anh cũng đơn giản, rõ ràng. Chúng tôi biết đến Trung úy Trương với vai trò sĩ quan chỉ huy qua câu chuyện của anh. Một vài tình tiết anh cung cấp khiến chúng tôi khá bất ngờ và cần được kiểm chứng. Những thông tin từ anh, cuộc trao đổi qua điện thoại với người sĩ quan chỉ huy trên đá gạc ma chắc chắn sẽ dẫn chúng tôi đến với những mảnh ghép cuối cùng để có thể hoàn chỉnh bức tranh về cuộc đụng độ trên đá gạc ma. Bùi Văn Tại, người chiến sĩ công binh cuối cùng, cầm trên tay lá cờ Tổ quốc với một ý chí quyết không để rơi vào tay giặc. Một huân chương chiến công dành cho anh, có lẽ vì hành vi dũng cảm xả thân này. Dạ. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn. Chào chị à, em là Bùi Quang Tài nhập ngũ là ngày 20 23 tháng 3 năm 1986 à 68 a 86 chung là khi em đi về chuyển đơn vị là em qua đơn vị E tầng 3 thuộc binh chủng của đặc công à, của công binh coi như là ngày 11 11 tháng 3 năm 88 là coi như là đơn vị em là được lên, lên đường đi xây dựng đảo à, tức là khi đó là bọn em là chuẩn bị hết thì bắt đầu là sáng 11 là bắt đầu là bỏ hàng bỏ hóa lên tàu tức là đến trưa 11 đúng 2 giờ chiều là bắt đầu tàu xuất phát là khỏi rơi khỏi biển Cẩm Lăng khi đó thì bọn em là coi như hai đêm lên lên trên biển thì đúng sáng ngày 13 thì à, khuya 13 là đã tới gọi là cái đạo gạc ma rồi là hồi đó thì em cũng chưa biết đó là đạo gạc ma chỉ biết là ra xây dựng thôi chứ cũng chưa biết cái tên đạo là tên gì à, thì quá như thì khi đấy tên đạo nó chưa có một cái gì là chủ quyền hết thì khoảng tầm buổi khuya thì bọn em là cũng ăn cũng uống là cũng chuẩn bị đó để sáng mai là chuẩn bị thả đô để để để vào đạo làm bắt đầu là khoảng tầm 5 giờ sáng thì bắt đầu là bên này là mình nói là giờ chưa ai xung phong vào được à, thì bên bọn em thì thôi là em tuổi trẻ mà là nói chung là cũng đam mê cả về đồ là thấy cả sánh sánh đồ đồ vang vang là bà, bà đi vào thì bắt đầu là 5 giờ sáng là bọn em đã vào và cùng với là bên chỗ cái linh kiện đó là ba người bên em là 5 người là 8 người bỏ xuống xuống xuống là vào trước tức là đem theo một cuồng dây thừng à, là vừa đi vừa rải luôn tức là luôn tiền là rải từ tàu là lại rải, rải vào luôn là giống như làm cái câu để mà sau này buổi sáng là mà bỏ vật liệu và kéo đấy thế thì quá tầm khoảng uh, sáu rưỡi là tàu Trung Quốc họ luồng lại à, họ là về những tàu họ là tàu chiến ngon tàu bên mình là tàu tàu hàng thì buổi sáng mới thấy tàu chứ buổi đêm đâu có thấy đâu chỉ thấy loạn loạn cái tàu về thôi chứ cũng biết tàu chiến tàu gì hết nhưng mà sáng ra mới thấy tàu chiến để tàu họ là tàu chiến tàu chiến hết mà họ mới tới thì họ đầu nói đó là cách mình khoảng uh, hai tàu song song với nhau là khoảng tầm 70 đến 5 đến 70 mét thôi chắc cũng cũng xa lắm thì quá như giống như bên kia cũng đặt loa là yêu cầu là bên uh, bên lính Việt Nam là không được ờ, không không không không được ờ, lên đảo tức là cái đảo này là của Trung Quốc à, thì bên này thì hồi đó em đâu có để ý cái chuyện mà cứ tưởng là cái chuyện bình thường thôi đâu có nghĩ tới cái chuyện mà, mà, mà đánh nhau xảy ra đâu thì buổi sáng là bên kia bắt đầu là nói gì nói nhưng bên mình là cứ hội hạ đồ hàng tức là mình là coi như là hạ thêm xuống nhôm xuống đồ xuống là bắt đầu chuyển vật liệu vào thì bắt đầu là buổi sáng đến nay là bọn em là ở trên đảo thì là lên lưng lên lưng là còn gần hai chục người à, là đến này là gồm đóng đó của em đồng ta em ở lại đó là để anh em là chuyện lúc đầu là, là mình vạt bỏ xuống tập kết xuống tức là đầu tiên là mới tập kết sắt thôi chắc cũng chưa tập kết cái gì được hết mới sắt không thôi sắt dây thừng vậy là các cái cọc để ra mình động để mình làm thì thì thì thì, thì chứng cầu à, để mình làm để mình làm thì, thì cái tàu chạy vô chạy ra thì khoảng 7 giờ là họ lại giang quân à, 7 giờ sáng là họ giang quân họ giang quân là họ giang theo hình vòng cung tức là tàu họ đổ ngay trước mặt của đảo thì bắt đầu họ mới đổ cái nô là họ đi vòng vòng vòng là họ thả thả thả lên xuống là thả không công thì buổi sáng thì họ thả xong thì bên họ cũng giang cũng đồ đa ngoan thì anh em hai bên cũng bình thường chứ đâu có thỏa là lính nói chung là lính cũng phải lính việt nam cũng bình thường thôi chứ còn ăn buổi sáng đó họ cũng đưa mình ăn nhưng mà <laughs> ôi là bọn em nó sờ rồi là ăn đồ là, là, là nó bò thuộc nó chết à, cũng không dám cho nên họ đối mình quý ăn cũng dám ăn thì bắt đầu khoảng bắt đầu tầm khoảng bảy rưỡi thì mới kéo được khoảng ba bốn xuống như vậy ba bốn xuống là bò em mới đưa xuống là khoảng đâu được bậc bốn năm cuộn thép thôi thì bắt đầu bên kia là, là được lệnh tấn công thả xong là biết mà tự nhiên nghe nổ súng thì em thì đang đứng cục gân cái cột cơ luôn cục một gân mà anh em lĩnh ở bên một cái lắm linh chuyện đó về có nguyễn văn lanh nữa nói chung là mà anh em mà công đơn bị ghét thì ông lanh này là ông bị nhau vô liền nhau vô chập cái cơ thì trong lúc đó là lệnh trung quốc là kẹp lính Việt Nam mình rồi tức là mấy cái người mà có súng tức là có vũ khí là quá như bị kẹp hết trứng dịch còn bên em về công binh là không có một cái gì hết nói chung là tay không thôi cũng có áo video về cũng cũng đuôi về cái đôi giày rồi mà đi để đến là mà làm việc thôi thì họ kẹp nữa thì bên nữa bắt đầu là lăn lăn thì dao vô là lại cái cơ thì mới nhau vô vậy là quay vô là bị bên cái xìa cái lê liền xìa cái lê nổ súng thì mới vượt cái cơ đưa ra thì em trôn rồi em chụp cái lại cơ luôn à, bắt đầu là khi mới chụp cái xong là bên kia bắn liền khi mình chụp cơ là bên này bắn bắn loan xạ bắt đầu em mới chụp cái là cơ này mình loan ra ngoài luôn khi nào là có một dạng giống như là phản xạ thôi chứ cũng cũng để ý lắm bắt đầu là lặn sạc gì được là nó bùng giá này sau rồi trời phệt ảo luôn ra chết thì em mới đem là cơ là về nó cái chỗ cái đống phê liêu à cái đống sắt á xây dựng của mình là em bị dẹt nó vì không thể cầm được vì đoàn là là chưa tay bạc nhão mà cầm cơ thì khi nào em đâu cũng nghĩ là cái chuyện mới cầm cơ là phải bị bắn đâu là không để cái nữa bởi vì việc giặt thì cơ rồi, rồi là tim đường thoát là họ bắn rác như kia làm sao mà, mà ấy được nhưng đúng là một số đến đạo là không ai chết hết nhưng mà ngược lại khi mà họ bắn đến này họ bắn sống rồi á là họ dồn bọn em về một góc vì họ đi vòng công họ dồn bọn em về một góc thì bọn em khi nào về tới đâu kia là được đã học ngang đi rồi là khi nào đứng chập chân chập chân thôi thì không không không ấy là không ra tàu được vì khi nào mới chuẩn bị ra tàu rồi mới chuẩn bị bơi ra thôi thì bắt đầu bên kia họ rọt cối vào liền họ rọt cối vô vậy là trống ngay mấy cái xuông nhôm thì mấy cái xuông nhôm là mấy anh em mới tập kết vào để chuẩn bị lên bằng tàu thôi không kịp lên là quay như là búng hết bắt đầu là họ bắn giống như là họ bắn quay như là bắn trực tiếp luôn à, họ bắn trực tiếp sau bên này bên này bên bên bên tàu hàng của mình là có bắn được hai phát mà không biết súng gì khi đó ở dưới này là cũng để ý vì súng thế đang nổ lo lo không biết là súng gì là súng gì nhưng sau này mà hỏi mấy cái người mà con sọt lại của bên tôi bộ binh là người ta là có đem súng để cái dẹt lên mà bắn không không được là vì do cái màn tàu mình chỉ là nghiêng quá rồi ngắm không trúng nữa khi ngắm thấy khi tàu chim lưng chim lên mà cái nòng súng chỉ lên trên luôn lên đời luôn và bắn hẳn trực bên màn họ à, thì người đó qua ba em bọn em dồi lưới lại thì đóng khi đó là dồi lưới lại là có một anh sĩ quan là anh nữa là chí phương đấy mà em cũng quên rồi lâu quên rồi thì ông bắt đầu mà chỉ huy bọn em đi nên nói sao bây giờ chưa tàu ngoài là bị chim nữa nè tàu mình là lấy không kịp cho nên bắn chim tại chỗ thì giờ chưa là coi như bộ thì anh em là bình tĩnh bây giờ chưa, chuẩn bị vớt cái số thương binh vô thì ai còn ngồi lên là vớt thì em ra thì đầu tiên ra khi nào em bạn bè cũng, cũng con được một cũng để ý chứ con ai là ai là xấu khi nào mới biết con thì bắt đầu là hai bạn là ngoài là người ở dưới anh tuyên đấy thì à, bới hai đứa nó vô vượt vô thì em thì sơ là thấy nào đến đâu thì, thì đúng lưng đầu tiên mới thấy em đâu có việc thì em nói là tao sao mày xì nào mà mày lại sống nhưng thực chất là em vuốt nó đau nó thôi té của những người khác bay qua thì cũng phải mà nhưng mà thực chất đến người nó là mảnh tơ nó gắm bên ngoài đằng cối nó gắm cả cả rừng nói thôi cái năm rồi là qua vô diêu diêu diêu vô là sạc khi trong tàu á khí trên đảo á đoàn gọi là thủy tiêu nước đang lên lên lên lên thì bắt đầu là bên anh phương đó anh mới nói là giữ lại cái sung nhôm thì đó cái sung nhôm là nó lùng đến ngoài cả tắm lộ rồi nhưng mà cũng cổ giữ cái xung nhôm này để che tức là giống như kiểu che khúc của mình đi là phải tâm mò bằng vô lặng này nè thì bắt đầu nhiều thương binh tới sạc đó cứ ai à, một người giữ người một người giữ người thương binh nữa thì khi đó là khoảng cỡ bốn cứu được bốn người thôi chứ còn lại là mất hết chết hết vậy là một số là không thấy không giảm vô trong đào bất cứ bơi lên quanh ngoài biển mà bị tàu trung quốc nó vớt hết tức là tàu trung quốc nó cũng thả cano ra nó đi vớt nó cũng vớt số thương binh cũng có mà không thương binh cũng có nó bắt lên trên tàu nó luôn thì sau này thì về thấy bảo em bị việc đó là coi như người của đà nẵng người quảng nam đà nẵng thì trong đó là hết năm sáu người chứ của quảng nam đà nẵng là bị bắt còn một số sau này em cũng theo dõi thông tin là khi đó em về em em về em lo huấn luyện lĩnh đơn sau thời gian mà ra cũng em cũng để ý nữa ừ, thì khi về đó thì việc về rồi xong rồi à, đơn vị cũng cho đi nghỉ cũng nghỉ thời gian ừ, khoảng đâu hơn một tháng rồi bắt đầu chuẩn bị ra đảo lại chứ khi đó ra là em ra đảo đã lớn chứ không không không không không không ra lại nữa nó ra đời lớn thôi thì em ra đời lớn thì em cũng xây dựng một thời gian mở luôn mở đô cho tàu ờ, bắn bom về bà đô ra xong rồi ờ, làm hoàn chỉnh công trình xong rồi là vào cứ vào là cứ ra mà là hai ba tháng rồi vào vào rồi lại ra vậy em ra như vậy là đến được khoảng ờ, hơn một năm một năm sau bắt đầu là vào trong này đơn vị nó lập lên cái không huấn luyện tiểu lao là, là đưa mấy đứa em qua là làm tiểu đội trưởng để huấn luyện à, tân binh mới á thì em huấn luyện xong một khóa là đến thằng à, thằng 8 và khi nào mới được lệnh à, cho ra quân và khi nào em mới về đó